cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát cập nhất thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đài xứng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm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 như đứng trên tảng đá tại đỉnh một núi cao đưa mắt nhìn xung quanh nhà quần chúng dưới chân mình cũng vậy ngài thiền thế leo lên lầu tranh pháp biên nhãn không sâu muộn nhìn xuống đám quần xanh bị yếu tư sầu khổ bị xanh giả áp bức anh hùng hãy đứng lên bậc chiến thắng chiến trường vị trường đoàn lữ khách nga đấng thoát ly nợ nần thế tôn hãy thuyết pháp bồ hành khắp thế gian có người nhờ được nghe sẽ thâm hiểu diệu nghĩa vì lòng thương xót na đối với chúng sinh thế tôn đã nhận lời hãy dòng cho họ cửa trường sanh bất tử à, hỡi những ai có tài hãy giải thoát tà tiến ý thức sự nguy hại ta sẽ có thuyết giảng pháp tốt đẹp vi diệu à, giữa nhân loại chúng sinh lỗi phạm thiên xa ham ba ti hôm nay chúng con nhân ngày kỷ niệm đức phật truyền pháp luân chi thành xin đánh lễ chỉ tâm đảnh lễ phật bổn sư thích ca mâu ni vì lòng thương xót nhận lời thỉnh cầu chuyển bánh xe pháp cứu độ chúng sinh chỉ tâm đảnh a lễ a phật a bốn sư a thích a ca mâu ni a vì lòng a thương a xót na chuyển na bánh a xe a pháp ma trần a lý a khổ a đế chúng sinh cần xác ngộ. chỉ tâm á đảnh á lễ á phật bốn sư á thích ca mâu ni á vì lòng á thương à, xót à, truyền à, bánh xe pháp chân lý tập mà để chúng sinh cần giác ngộ chỉ tâm ma đảnh lễ phật na bổn sư thính ca mâu ni vì lòng thương chuyển à, bánh à, xe à, pháp ma chân lý diệt đế chúng sinh cần đạt thành chỉ a tâm a đảnh lễ phật na bổn sư thích a ca mâu a ni vì lòng thương xót na a bánh a xe phá ba chân a lý a đạo a đế chúng a sinh cần à, thương à, hành chỉ tâm ma đảnh à, lễ pháp ma tử thánh đế chân lý cao cả cao thường cứu thoát chúng sinh chỉ tâm đảnh lễ giáo chủ cõi xa bà phật bổn sư thích ca mâu pháp Ba phật Na sâu màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp khó được chân à, đức à, thế à, tôn ơi nam mô phật Na bổn sư thích ca mâu ni ơi nam mô phật bổn sư thích ca mâu kinh truyền pháp luận tôi nghe như vậy một thời thế tôn chú ở ba gia na si tại y si Ba ta na chỗ vườn nai đức phật gọi năm thầy tỷ khéo đang ngủ ở nơi ấy đã từng là bà đồng tu khổ hạnh với mình trước đây dạy rằng này các tỳ kheo có ai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh một là đắm say trong các dục hạ liệt đê tiện phàm phu không xứng bậc thánh không liên hệ đến mục đích ai la tử hành khổ mình khổ đau không xứng bậc thánh không liên hệ đến mục đích tránh xa hai cực đoan này này các tỳ kheo là con đường chúng đạo do như lai tranh giác tác thành mắt tăng thành trí đưa đến an tình thăng chi giác ngộ niết bàn và thế nào là con đường chung đạo này các tỳ khéo do như lai tranh giác tác thành mắt tác thành trí đưa đến an tình thăng trí giác ngộ niết bàn chính là con đường thanh đạo tám ngành tức là tranh trì kiến tranh tư duy tranh ngữ tranh nghiệp tranh mạng tranh tinh tấn tranh niệm tranh định đây là con đường trung đạo này các tỳ kheo do như lai tránh giác tác thành mắt tác thành trí đưa biết bàn đây là thánh đế về khổ này các tỳ kheo sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ sầu bi khổ ưu não là khổ oán gặp nhau là khổ ái biệt ly là khổ cầu không được là khổ tóm lại năm thủ uẩn là khổ đây là thánh đế về khổ tập này càng tí kheo chính là ai này đưa đến tái sinh câu hữu với hỷ và tham tìm cầu hy lạc chỗ này chỗ kia tức là dục ái hiểu ái phi hiểu ái đây là thanh diệt này các tỳ kheo chính là lý tham đoạn diệt không có dư tàn khát ai ấy sự quăng bỏ từ bỏ giải thoát không có chấp trước đây là thanh đế về con đường đưa đến cố diệt này các tỳ kheo chính là con đường thánh đạo tám ngành tức là tránh chi kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định này các tỳ kheo khổ đế là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được hiểu này các tỷ kheo các thầy nên nhận biết về khổ đế này này các tỷ kheo như lai đã chứng nghiệm được khổ đế này nên nhãn quan sự biết sự hiểu trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và ánh sáng đã phát danh đến như lai này Cô tập đế là Pháp mà trước đây Như Lai chưa từng được nghe được hiểu này Các tỷ kheo các thầy nên nhận biết khổ tập đế này này Các tỷ kheo Như Lai đã chứng nghiệm được khổ tập thượng đế này nên nhãn quan sự biết sự hiểu trí tuệ biết rõ chân hiểu biên và ánh sáng đã phát sanh đến như lai này các tỷ khéo khôn là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được hiểu này các thầy tỳ kheo các thầy nên nhận biết khổ diệt đế này này các thầy tỳ kheo như lai đã chứng nghiệm khổ diệt đế hiểu chi tuệ biết rõ chân hiểu biên và ánh sáng đã phát sanh đến như lai lạy các tỳ kheo khổ diệt đạo đế là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được nhiều này các tỳ kheo các thầy nên nhận biết cổ diệt đạo đế này này các tí kheo như lai đã tu tập cổ diệt đạo đế nên nhãn quan sự hiểu sự biết trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và ánh sáng đã phát sinh đến như lai này các tí kheo nếu như lai chưa hoàn toàn triệt tư diệu đế về ba phương diện và đủ mười hai phương thức một cách hoàn toàn sáng tỏ thì như lai sẽ không xác nhận điều này trước thế gian gồm thiên giới ma giới phạm thiên giới với quần chúng xa môn tranh giác này càng tỷ kheo đến khi như lai thấu triệt tứ diệu đế về ba phương diện và đủ mười hai phương thức một cách hoàn toàn xa này được tuyên bố tôn giả kiều trần như khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không câu uế như sau phạm phật gì được tập khởi tất cả pháp mây cũng bị đoạn diệt và truyền vận như vậy chư thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên nay vô thượng pháp luân này đường thế tôn ở ba la này chỗ chư thiên đọa sư tại vườn ai chuyển vận một pháp luân chưa từng được ai chuyển vận dù là xa môn bà la môn chư thiên ma vương phàm thiên nay bất cứ một ai ở đời sau khi được nghe tiếng chư thiên ở coi đất tứ đại thiên vương cất tiếng nói lên ấy thượng pháp luân này được thế tôn ở ba la nại chỗ chư tiên đọa sư tại vườn nai chuyên vận một pháp luân chưa từng được ai chuyên vận dù là sa môn bà la môn chư thiên ma vương phàm thiên ấy bất cứ một vận một pháp luân chưa từng được ai chuyển vận dù là sa môn bà la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 đạt được vô thường chấn đẳng chấn giác, tâm của Ngài đã hoàn toàn giải thoát và bất đồng. Đây là kiếp sống cuối cùng, và Ngài không còn tái sinh nữa. Với lòng đại từ đại bi, tại vườn ai, Ngài đã chuyển bắn xe Pháp, hóa độ cho năm anh em Kiều Trần Như, từng là những người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài. Vô thường Pháp Luân được Đức Thế Tôn chuyển vận, tứ thánh đế và bát thánh đào mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết đã được năm anh em tôn giả Kiều Trần Như hoan hỷ tín thọ và tôn giả Kiều Trần Như đã chứng được pháp nhãn thân tình, chư thiên các cõi trời hoan hỷ tán thán và mười ngàn thế giới rung động. Từ đó Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn đã được lan tỏa đi khắp muôn phương để cứu độ chúng sinh lên bờ giác ngộ. Chúng con hôm nay nhờ ân đức của Đức Thế Tôn, ân đức Tam Bảo, Sư Phụ, các bậc thiền hiểu tri thức mà được học Pháp bất tử của Ngài. Chúng con xin thần kính tri ân và phát nguyện nương tựa trên Sư Phụ,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 tụng kinh con đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới cao chúng sinh nhà thầy đều thế nhập vô sinh nhận à, nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, nguyện đường trí tuệ thật sáng ngời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 từ à, quý ai à, phật nơi à, nguyện cho chúng sinh 야